Hi, mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì ờ, hôm nay là ngày thứ hai bà nội của Peter bệnh viện rồi á Thì hôm nay là Chủ nhật nên là có ba mẹ của mình tới Tức là ông ông ngoại của Peter á Bà Xui đó, ông bà Xui Ông bà Xui Việt đi thăm ờ, bà Xui Anh ở bệnh viện <laughs> Đó, rồi Mẹ mình ờ, đang bế Peter này Bà ngoại đang bế Peter, Peter ngủ rồi Đó, đang trên đường đi tới phòng của bà nội Peter đi thẳng ba Ba thấy khoai da liễu chưa? Bà đội của Peter là nằm ở khoai da liễu mọi người Đây, ông ngoại của Peter đang đẩy xe Đi vô ba, vô đây nè Đây, khoai da liễu nè mọi người bây giờ là đi lên lầu thì không có phải ờ, không có mang xe lên được nên ờ, chỉ có đi bộ lên ở đây không có thang máy ở đây không có thang máy ba nên là con để cái xe ở đây để cái xe của Peter ở đây mang đồ lên mất hả cô hôm qua cũng để đây nên là... thôi thôi, thôi bê lên luôn ba gọi gọi gặp lại ở đó cho nó gọn dạ rồi tại lát nó không có ai mang xuống rồi con sắp cái này kìa gặp hả đây con gặp chưa mẹ đi lên đi quá trời là đồ luôn khu này là khu uh, gọi là chuyên khoa mọi người nên là nó không phải là khu dịch vụ nhưng mà bà được nằm ở phòng uh, phòng vip nên là cũng ổn cũng ok bà là được đặc biệt nằm ở phòng phòng vip đây từ từ sợ bà đang ngủ quá đang ngủ đang ngủ không hello hello <laughs> hello mom người ta nó ngủ mất tiêu rồi có máy lạnh không rồi mà ồ không mở máy lạnh hả don't open air condition không you want you don't want you behind check one thing you know what to do hình như có mở máy lạnh rồi mà ta à chưa mở đúng rồi mẹ thoải mái Dạ. Dạ. Giờ cho Peter đi uống Một, sữa cái. mua gì ăn gì thì Mom, my mom and my dad buy grapes. Oh yeah. Yeah, grapes and uh, fresh milk. Milk. Yeah, dạ, milk. ba mẹ mình uh, có mua dạ yeah. chị xíu nữa hết á không gọi chị dạ dạ dạ dạ cảm ơn chị bà dạ, ngoại không sữa màu nào nhưng <laughs> dạ, à, mà Peter hả? mắc cười quá xanh hả này à, mình có mang theo cái quyển à, tô màu cho Peter đi cho nó đỡ quậy cho nó cho nó có cái nó chơi đây đây đây đây, đây. bà ngoại à, tập cho Peter tô màu con tô màu xanh đi con tô con mình đúng màu xanh đi đấy nè con nè nè con lấy màu nào không thích phải lấy màu ý thích của nó à màu này hả màu này hả màu này hả <laughs> coi cái mặt ông tếu quá rồi con tô đi đẹp dạ. quá màu đẹp quá mình nhé cái mình không muốn gì đâu Wow, từ tôi hai cây luôn đẹp đó Đây, tôi cái mình con bướm đây, đây. Rồi. Dạ, mọi người ơi, bây giờ là ông bà ngoại của Peter đi về quê nha. Đi thăm đi thăm bà xui xong rồi. Bây giờ hai hai ông bà ngoại sẽ đi về. Bây giờ là để tạm biệt à, tạm biệt bà nội. Ừ đây dẫn dạ. bà ngoại đi ra ngoài xe ừ ông ngoại đi xuống trước rồi ông ngoại ngủ được một giấc mà bye bye bà ngoại nha thì sau đi à, về quê chơi thì gặp lại ông bà ngoại sau nha. mẹ nhớ đường không Mọi người ơi, bây giờ là Peter đang ngủ ở trên phòng của bà nội mọi người Mình thì mình đang tính là bây giờ uh, Peter ngủ dậy Cái mình uh, dẫn Peter đi vòng vòng ở ngoài công viên nè mọi người Đó. Rồi uh, tâm sự với mọi người, uh, kể chuyện cho mọi người nghe Mà Peter vẫn chưa có dậy Khoảng năm rưỡi là mình phải đi nhà thờ uh, Nên là thôi mình đang vào đây Mình ngồi ngoài công viên mình uh, tâm sự với mọi người luôn rồi lát nữa mình lên Peter dậy thì mình dẫn Peter đi nhà thờ luôn nên là chỉ có một mình mình ở ngoài công viên thôi nè mọi người chồng mình sẽ ở trong phòng đó để uh, chăm sóc Peter á để canh Peter á thì đó thì ờ, nhân tiện đây á, là mình muốn kể cho mọi người nghe là uh, cái văn hóa nằm viện uh, khác nhau giữa uh, nước Anh và nước Việt Nam thì nó như thế nào nha thì nhân tiện hôm nay là ba mẹ mình tới um, thăm bà nội Peter á thì à, cái văn hóa nằm viện nó cũng khác nhau nha mọi người à, ví dụ như là ở bên nước Anh á, thì mình cái này mình cũng hơi hơi hơi bị bất ngờ như là ở bên nước Anh thì à, à, à, họ nằm viện á thì họ nhập viện họ bệnh viện á là chỉ có một người chỉ có một mình mình bệnh nhân thôi nha không có người nhà đi theo không có ai chăm sóc cả à, cái đó là uh, giống như là họ sợ làm phiền đó mọi người à, khi mà mình nói với bà với bà là à, văn hóa của Việt Nam là à, khi có tới à, khi mà có ai đó nằm viện đó thì sẽ có thêm một người đi cùng để chăm sóc lo giấy tờ lo đồ ăn thức uống cho bệnh nhân thì bà cũng kêu là ủa thiệt hả à, tại vì ở bên nước bà là chỉ có một mình thôi chỉ có một mình bệnh nhân thôi có y tá có bác sĩ lo hết rồi nên là không có cần ai để chăm sóc hết đó mọi người đó rồi uh, uh, bà kêu là vẫn có thăm bệnh nha nhưng mà uh, ví dụ như uh, uh, nuôi thì không có nên là cái hôm đầu tiên tức là hôm qua mà mình uh, khi mà mình tới um, th- dẫn Peter tới thăm bà thì bà có kêu là uh, uh, bà có kể là khi mà y tá với bác sĩ hôm đó là chồng mình ngủ lại với bà ngủ lại với mẹ chồng mình xong rồi sáng tới sáng hôm đó thì chồng mình phải dậy để đi làm mọi người nên là sáng hôm đó mình cũng không có mình mình phải ờ, lo cho Peter xong rồi mình mới tới thì y tá bác sĩ mới hỏi bà là ủa người thân đâu cái bà bà mới kêu là con dâu uh, uh, có con dâu có có có có con trai mà con trai đi làm uh, có con dâu nhưng mà con dâu chưa lên thì uh, thì mình mới giải thích cho bà là ở Việt Nam là văn hóa là như đó là phải có một người thăm nuôi một người đi nuôi nên là à, mình cũng nói là khi cái cảm giác mà khi mà à, bị bệnh mà ở bệnh viện mà không có ai chăm nuôi á thì à, sẽ giống như là cảm giác sẽ buồn lắm và không có giống như là tội nghiệp á mọi người à, không có ai chăm không đi bệnh viện nhập viện mà không có người thân chăm nuôi thì cái cảm giác giống như là ừ sao người đó thấy thương vậy không có ai đi theo không có ai đi chăm không có ai đi nuôi đó thì mình có nói cho cho mẹ chồng mình biết là cái cảm giác nó là như đó cái văn hóa nó là như đó xong rồi bà kêu là không sao bà bà cảm thấy ở bệnh viện có bác sĩ có y tá lo rồi nên là bà cũng bà cũng khỏe cũng đi lại được với mọi người nên là bà cũng không có phiền ai rồi bà cảm thấy cũng bình thường mà không có ai chăm không có ai nuôi cũng bình thường mà thì đó đó là câu chuyện là nó là như vậy tức là à, bà thì bà thấy bình thường còn ví như là y tá bác sĩ mà thấy không ai chăm bà thì lại thấy tội nghiệp bà xong họ cũng đi lấy nước cho bà rồi họ bà có ăn gì không họ đi mua cho nói chung là y tá bác sĩ thì cũng dễ thương lắm mọi người à, kiểu không có ai chăm thì họ cũng giúp đỡ thì người việt mình mà bây giờ cũng ờ, ở bệnh viện hay là gặp ai có khó khăn không ấy thì thì thì thì đều muốn giúp đỡ cả nên là ngay cả cái văn hóa ngay cả nằm viện thôi mà hai, hai cái văn hóa nó cũng khác nhau ha mọi người ha đó. thì uh, hôm nay ba mẹ mình có lên thăm bà xong rồi mua cho bà ít trái cây mua nho lại mua mua cam nó lại mua sữa cho bà ấy. mình chỉ kêu mẹ mình là mua sữa TH siêu như không đường thôi tại vì bà mình uống sữa đó mẹ chồng mình uống sữa đó nên um, chỉ mua sữa đó thôi nó vừa rẻ tiền mà không phải tốn kém gì nhiều Ờ, thì ờ, nay mình cũng kể, kể chuyện rồi tâm sự mọi người tới đây thôi nha bây giờ mình phải đi lên lại để uh, uh, Peter làm sao rồi uh, mình và chồng mình sẽ đi nhà thờ uh, mình cũng xin uh, kết thúc video tại đây luôn mọi người có yêu quý gia đình mình thì cho mình xin một uh, đăng ký một like và một share uh, mọi người có bình luận hay có thắc mắc gì hay là có câu hỏi gì á mọi người bình luận ở dưới nha thì mình sẽ giải đáp mọi người sau đó, ờ, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong thời gian qua nha bye bye mọi người